Xin chào cả nhà kính yêu nha và đại gia đình thân mến nha. Hôm nay chúng ta ăn à, chả cá Nha Trang và bánh mì à, ừ. các loại rau củ như bơ nè, rồi cá hộp nè, thịt hộp nha ha, các loại nha cả nhà. Ồ. Oh. Đó đầy đủ nha, cá hộp thịt hộp đầy đủ nha cả nhà. Ok. Ừ. Đó, ok nha cả nhà. À. Đó, chúng ta ăn bơ hoặc là tôi muốn chấm sữa thì tùy nha. À, đó, bơ à, rất là tuyệt cháo sữa thì nồng con cha, rồi. thọt cái là rồi rồi có loại rau à, ờ, vào đây mà thịt hộp chúng ta đã à, đã làm nóng rồi nha ồ rất là ngon nè ồ đó, cá hộp luôn làm nóng xong ồ, rất là ngon rồi chúng ta sẽ đổ ra wow chúng ta sẽ đổ ra nha cả nhà uhm. đó chúng ta sẽ đổ ra đó là thú vị Wow, đó là thú vị nghe cả nhà. Để nước mở vào trong. Đó, đó là thú vị cả nhà. Xong tiếp ta sẽ đổ nước sốt và cá hộp nha. Uhm, đó. Mình sẽ lấy cá riêng còn đổ ừ. cái nước này. Đó, rất là hấp dẫn nha mọi người. Ô, oh, nhìn rất là oách, ngon quá. Ừ. Đó, nóng sôi, nóng hổi. À, vừa thổi vừa ăn nha mọi người đó rồi ok của chúng ta ok của chúng ta rồi xong xuôi rồi, chúng ta sẽ cắt chả cá nha trang nha cả nhà đó ta sẽ cắt chả ra rất là ngon nha cả nhà rồi ok ừ, chúng ta sẽ cắt chả ra ừ, ta sẽ cắt chả ra ừ. chả này chả Sài Gòn này chả Nha Trang kia đúng rồi vâng thư nhớ rất là dai ở nhà <laughs> ừ, rất là ngon nhìn hấp dẫn quá <laughs> ừ. nhìn sớ rất là ngon ở nhà nhìn wow sớ rất là ngon à trong thời gian chờ đợi chúng ta sẽ làm bánh mì ăn trước nha cả nhà ừ, rất là ngon mơ thư mở cái cái, cái bơ ra cho bà đó mở bơ ra rồi chúng ta sẽ sẽ cho một ít bơ vào đây nha cả nhà ok rồi rồi bơ này cả nhà đó. chúng ta sẽ quét một ít bơ vô rồi dạ. đó, rất là ngon đó tôi sẽ quét một ít bơ nha nhìn hấp dẫn lắm đó. đây là ổ đầu tiên nha mọi người ổ đầu à, tiên quét một ít bơ vô à, thêm một ít nữa ít nữa cha nó ngọt nó ừ. hấp dẫn đó. đó ok không sao hết không sao hết đó Đó là tiếng ờ, tiếng rồi ok rồi chúng ta sẽ bỏ thêm chả cá vô nè đó rất ngon nha ô oh, đó ít chả cá vô rất là ngon hấp dẫn quá nha rồi chúng ta sẽ cho thêm một ít cá hộp vô nha đó, thịt hộp vô Wow. thêm nước nữa. Ừ, rồi in nước sốt nha cả nhà. In nước sốt. Đó, hoàn chỉnh rồi nha. Đó, rồi chúng ta sẽ cho thêm gì nữa biết không? Cá. Một ít đó ngò thơm. Đó. Ngò thơm rất là ngon. Ok, đó ngò thơm đã thành công rồi, chúng ta sẽ cắt ra. Ok. Cắt nó nha. Ừ, hấp dẫn quá. Wow, ngon quá. Mấy người làm hấp dẫn quá. Ừ. Đúng rồi, rất là hấp dẫn nha. Đó, ăn ăn đều ngay à. Mời cả nhà nha, xin mời. Mời cả nhà. Ăn. Đó, thang thử nghe rất là ngon cả nhà. Uhm. Uhm. quá tuyệt vời ừ. Ừ, ngon quá ừ, ngon nói thì ngon hơn không không theo cưỡng nó đúng không ừ. quá trời ngon ừ. ngon trên mức ngon trên mức à. ừ. ngon trên mức ngon cả nhà hay quá ngon hay đó ơi là ngon nhìn quá đã ừ. chẳng cá Nha Trang cả nhà thấy ngon không nó miếng chả nãy là mua Sài Gòn nên là <laughs> gọi chả cá Sài Gòn còn đây là đúng hàng Nha Trang gửi nha cả nhà đặt online nè uhm, rất là ngon nhìn rất là bắt mắt uhm. nhìn sớ nó rất là ngon ok uhm. ngon ơi là ngon nha mọi người à, rất là ngon nhìn rất là bắt mắt ngon à, đúng rồi rất là tuyệt vời mình thôi và mà lại sẽ sửa rất nóng ừ. người nó, dạ. à. nè cả cả Nha Trang có sớ rất là ngon mọi người nhìn đã không ơi là ngon ừ. Uhm. rồi ăn rồi hốt hốt xé ra ừ. xé đây xé chấm thôi ừ. Ừ. ngon rồi ừ, nước sốt nha hai muốn chấm nước sốt rồi chấm Đó. Ừ. Uhm. Ngon quá. Uhm. Wow. Uhm. Để. À, ở nhà mình có ăn được hành sống không? Hành sống rất là ngon nha. Đó. Tôi sẽ cuốn vô, hòa quyện nó rất là ngon ha. Nó chấm một ít nước sốt nó cay cay nó nồng nồng rất là đã thú vị ừ. Ừ. có cá hả ừ. cái hộp đúng rồi cái hộp à xin mời mời cả nhà rồi hứng vô ừ, đúng rồi chú rất tuyệt vời thư giỏi ừ. ha ừ. Đúng ừ. ừ. 음, ừ, 음, có một ít salad nữa ừ. một ít salad rất là ngon ừ. Ừ. chúng ta ăn kèm theo ừ. cho nó đỡ ngày đỡ ngán à. Đó. Ừ. ừ. rất là ngọt ơi là ngon con thư đã thử ừ, đúng rồi đúng rồi hót liền rất là ngon mời cả nhà ừ, đúng rồi thư rất là giỏi ha ừ. mình thư giỏi ghê luôn đúng rồi thư rất là giỏi ừ, mình thư giỏi lắm cả nhà thư ăn uống rất là, rất là tuyệt vời cả nhà ừ. tôi quét một miếng bơ vô đó rất là ngon nè ừ. nè cái phần ngọt đó cầm vô ừ. Mình sẽ quét thêm một miếng bơ nữa à, vô đây đó rất là ngọt rồi rất là ngon cả nhà thú vị ừ. đó để đây ai muốn quét thì quét rồi ừ. tôi chấm vô rất là ngon ok uhm. rất tuyệt vời Cả nhà nếu yêu thương kênh Minh Baro hoặc là ờ, Minh Nguyễn Bình Dương xin đăng ký một lượt bên dưới chữ màu đỏ. Nếu chữ màu đỏ đăng ký mắt chữ màu đỏ đổi màu thành công chúng ta nhận được video clip mới nhất hàng ngày hoàn toàn miễn phí. Ok. đó bỏ bên này cho nồi gì ấy sắc cái khóc rồi. quá ngon ừ, quá ngon cả nhà nhìn hấp dẫn quá chả cá thật là thú vị ừ. sớ ừ, cá rất là ngon cả nhà ừ. dai đúng mùi thơm của nó đặc trưng luôn ừ. xứ sở của nhà ta không ngọt mình thức ăn đi mời cả nhà ăn ăn được ừ, nó ngon cả nhà ừ. nhìn sung sướng Cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi nha và kính chúc cả nhà sức khỏe dồi dào nha và vượt qua thành công trên mọi lĩnh vực nha. Ừ, là điều quý nhất nha. Ừ. Còn cả nhà nếu yêu thương kênh của Minh Bà Rồ và Minh Nguyễn Bình Dương. Đó, bây giờ chúng ta biết tắt nha, chúng ta sẽ có gì thiếu sót cả nhà comment bên dưới nha cho Minh Nguyễn và ekip sẽ chỉnh sửa cho video càng ngày càng phong phú hơn. Dạ. Ừ và nếu chúng ta đăng ký thành công nút đỏ bên dưới nha thì chúng ta sẽ nhận được video clip à. mới nhất à, vâng, vâng, hoàn toàn miễn phí wow, nha cảm ơn cả nhà nha và chúc cả nhà sức khỏe nha mà mơ mơ chống chống chúng ta sẽ khắc phục được dịch. Dạ, dạ. dịch bệnh nha ổn định chúng ta sẽ phấn đấu và làm kinh tế mới nha cảm ơn mọi người nha rất nhiều luôn Cảm ơn cả nhà đã yêu thương nha. Kênh Minh Bà Đồ, Bình Dương hoặc Minh Nguyễn. Nha. Cảm ơn kính chúc cả nhà, đại gia đình chúng ta dồi dào sức khỏe nha, thành công trên mọi lĩnh vực nha là điều quý giá nhất nha. Và trong ờ, clip hôm nay có điều gì thiếu sót mong cả nhà góp ý nha và xây dựng cho kênh càng ngày càng phong phú hơn, hoàn hảo hơn nha. Và ekip chương trình cùng Minh Thư xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại nha. Clip sau nha cả nhà. Hãy nhìn lên màn hình và nói lời chào tạm biệt cùng mọi người nha. Chào cô chú, các anh chị và các bạn cùng thầy cô giáo nha. Bye bye. bye, bye. Xin chào, bye bye, xin hẹn gặp lại.